Vâng, xin chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, Đã tiếp tục quay trở lại à, con đường mang tên tấm lòng vàng của quý Mạnh Thường Quân Trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang nhé à, Cũng có rất là nhiều người à, thắc mắc là vì sao Giang lại đặt tên cái con đường lại là tấm lòng vàng Thì à, đó là một con đường mà được sự à, hỗ trợ ủng hộ của tất cả À, các mạnh thường quân trong và ngoài nước và cũng như là thính quý khán giả trên kênh của Giang ấy là mọi người cùng xem bằng một cái tấm lòng em muốn gửi đến cái bà con à, vùng cao vùng sâu vùng xa bằng cái uh, chân thành của mình nhất nên là Giang muốn đặt tên con đường đó là tấm lòng vàng và buổi chiều hôm nay thì uh, Giang muốn truyền tải tới uh, quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người nội dung tiếp theo đó là tiếp tục con đường và buổi chiều hôm nay mình sẽ là đổ những mét bê tông đầu tiên Của anh chị nhá Đấy, ờ, Như uh, sáng thì uh, mọi người đã vừa vận chuyển vừa đi san mặt bàn Đấy. Thì uh, buổi chiều là mình sẽ tiếp tục và vừa trộn vừa đổ luôn và công thức đổ thì các thứ anh chị nha là mình sẽ đổ bằng tay thôi đảo bằng tay tại vị trí thì cứ chuyển đến đâu thì mình đổ đấy đấy để cái bao cũ thì mình lại chở tiếp ai chở cứ chở và người chuyển vận chuyển lên cứ chuyển và người đổ cứ đổ thì nó mới nhanh được thì thời gian này là bà con là thứ nhất là đang chuẩn bị vào bước vào vụ gặt thứ hai là cái con đường nhà nước mà chuẩn bị nối tiếp 500m nữa lên thì nhà nước đang chuẩn bị làm chuẩn bị làm đấy nếu mình không chở vật liệu lên mà không làm ngay thì rất là khó nên là mình cũng à, đã bảo bà con là vừa đổ vừa chuyển vừa làm và tất cả các cái à, bán ép này là mình bảo bà con là xẻ luôn là 10 cm đó, độ dày luôn là mình à, gạt bằng luôn cái cái uh, cốt pha là đủ đúng tròn 10 cm luôn nhá ba anh chị nhé các cốt pha kìa đấy lúc à, ấy thì bà con đã đổ được tầm 3 mét rồi và cứ 3 mét thì mình lại có một cái ấy căn cách là bê tông giãn nở sau này sửa chữa nó cũng dễ và công thức thì mình cũng bảo bà con luôn là một xi hai cát và bốn sỏi tại vì cái này là mác mác là mác 40 Đấy, nên là rất là chắc chắn cho nó vừa nước thôi rồi ờ, để à, ấy nó dẻo như cái cối à, trước là do là nó nó hơi nhão một chút nên là nó nó, nó lâu khô Đấy là mình cứ bằng đúng cái mặt bằng là mình gạt đi xoa gạt để cho nó dẻo dẻo một chút chứ đừng đừng nhão quá và những cái đoạn nào mà nó dốc các anh chị nha nào, nào mà nó dốc ấy thì mình sẽ lệch ngang nó chéo như này để nó chống trơn rất là lên đi là nó trơn đấy còn đoạn bằng bằng thì thôi Ờ. ờ, nước đừng vội cho vào cứ đảo đi đã thử để xem cối này đã bảo chị em ờ, phụ nữ là đừng đừng vội thì cái ờ, bao cát bao xi si là mình cứ từ, xúc vào từng bao này mà nó đều rồi rồi cứ thế mình đổ vào đó ừ rồi đeo, đeo ủng nó nước là bà con ăn chân này xì nó rất dễ ăn chân rất độc hại rồi <laughs> ờ, cứ bắt đầu cho ấy là đảo tiếp để làm bí uh, ờ, thứ đoàn này. em tên gì nhỉ quên mất này? em tên là tủa à, tủa tủa bí thư đoàn nhỉ đấy tủa sẽ phụ trách là ấy vì là trưởng thôn với ờ, bí thư với lại ờ, bận đi họp xã rồi đang ờ, bầu cử đấy cử chi à, chị em phụ nữ hâm mong đúng rồi đấy đi khanh giúp đây ấy thêm bao sỏi ờ cứ sỏi cát ấy vào công thức đấy mà mà mà mà ấy thôi mà làm thôi bê tông nó sẽ chắc đó là tụi chúng cái gì coi là đó à xin xua à xin xin nhớ nha mọi người cứ nhớ nhá cứ hai cát bốn sỏi đấy vừa nhìn nó đảo nó dẻo hẳn đây đấy lâu té cả đến nó mà nhìn vừa nhìn nó ấy được cũng dẻo cho vào cái đoạn này khô rồi. Ồ, đây đấy, ủng nó đảo đấy <laughs> ừ, Rất là tiện đấy Tàu, tàu lưới in tàu đây Cái tàu đi giữa mấy quần đẹp Trọng vữa nó mà dẻo thì Đấy, nó vừa đúng ờ, Mát của nó Ôi mình còn khó khăn thì ờ, mình dùng ờ, tay đảo vậy Đâu mình ờ, ấy Mất chàng căng Căng từ từ xua xua á mình nó khỏi chứ là này Ôi, cái rớt để chặt Lâu nữa nó quay. Trời ơi Quá quá họ Ôi. mọi người cứ trộn đều với một cái là được mà cứ trộn đều với uh, cát giỏi xi si một lượt là mình đổ nước vào là mình đảo phát là nó, nó sẽ đều ngay Đấy, cứ đổ một cái cát là hai sỏi lên rồi lại đổ cát ở trên là mình ấy cho vào đảo nó nhất tuổi nhá lúc anh em là đổ cát cho mình đổ à, hai bao sỏi xong là lại đổ cát lại đổ hai bao sỏi đổ xi lên xong mình đảo đều lên một lần thôi cứ đừng đổ nguyên cát Đấy không cứ đổ lẫn cát cho là tí lại đổ sỏi lên vâng. đấy đổ hai ấy sỏi lên mình giải nó ra thấy không một vâng. tí lại đổ ấy tiếp lên mình giải nó ở đây thế rồi thì mày mua dơ có pha kiểu gì <laughs> à, để nó chết đây luôn <laughs> để nó chết trong này luôn không à <laughs> không, không lấy ván đấy, không lấy, không lấy ván nữa đâu mà mày mua nó đổ rồi thì nó tự sẽ lấy để nó vào cái chờ sức để nó vào cái chờ sức cảm nhận nó có đủ sỏi không hay ít sỏi quá cho nó cao bằng mặt đi anh ạ vâng. vâng mặt xoa bằng mặt thì cái cái dán lên rồi nó độ dày nó càng cao nên lò em ạ cứ cho bằng cái mặt này luôn em xoa lấy cái mặt này luôn thẳng lên mặt dán đấy đúng rồi con tôm à cho thêm sỏi và đúng là lấy sỏi một chút nữa nhiều nhiều nhiều, ờ, nhiều cát hay sao mua tại cái gì nó có không tao cho nó cái gì thôi này lần vào nó để sang đây nhé lên mặt dưới nó là một bật đấy cái hai dạ dạ mình chứ lăn lẩu à <laughs> à, điên rồ có chơi ở đâu không? Đâu? Đấy, cậu còn không có mũi xây sầu. sao hả nó ấy nó quá tiền đâu rồi nó nổ sợ trước là anh em có hay đi đổ bê tông không có có hay đổ đường đúng không vâng. ờ. em vừa làm cái đoạn mới mới sáng nay vừa làm cái lớp lề chưa à ờ được vâng. ba hai ba ngày nữa cho em lại qua đây làm rồi ờ Ngày đi làm được bao công giả bao nhiêu? Không nó giả không nuôi ạ nuôi luôn 200 nghìn không nuôi 220 không nuôi cơm À 220 không nuôi cơm Mấy em cũng làm cơm Ừ Cơm là 200 200 mốt Nó là hả? Nó là chị em là thay nhau là múc nước ở dưới cái lên nhé các anh chị bình chứa đây Ô. để nó ngấm ra anh ạ đổ nó ngấm ra hai rồi đó Cứ cho hai em ngấm tí nó mới đảo nó nói không nó chết Mình đừng vô đảo rồi Đổ thêm một ít nữa để cho nó ngấm <laughs> Toàn bê tông vàng lên này chỉ chết <coughs> <coughs> Ừ

xi nhuộm xi này mình nghĩ là được khỏi không không không ít đâu có thể là có nhiều nữa xem còn tí nữa ấy, tiếp theo thì ngăn đoạn đấy đến đoạn này làm kít là cho cho cái và ngăn luôn nhá. Vâng. Ừ mình chỉ có một chế quá dữ mà thấy luôn rồi mình chỉ có được Ôi, đây là xe uh, tủa đi xẻ thêm về đấy đi xẻ thêm về để làm cái uh, anh giữ xe Cười. con này có vẻ dày hơn đấy nhỉ thì nó dày hơn tí ồ con này à, đấy rồi con này mình mấy phần tàng là số không một chút Thế chứ thôi là tao kiếm ngày tao đúng hả? Ừ Thôi là nửa trong mà đúng hả? Đâu? Ừ Chứ đi Nó tám nó chứ Hai anh em khinh không đấy đâu à? Đây là những uh, mét đầu tiên Con đường Của anh chị thế là lượng ấy cũng cũng ờ, ok rồi mình theo công thức của mình nhưng mà nếu mà ấy thì mình sẽ cố gắng mình xem lại nhưng ờ, cho nó hợp lý để nhất là con đường nó phải chắc Đấy là tiền của thì có ba anh chị mạnh thường quân trong ngoài nước của mình làm nào để nó chắc lãng phí nó không được bền được lâu không cho vào chỗ đấy luôn Ê, tí cho vào chỗ đấy luôn cho cái chỗ anh đang gạt gà đấy tí nó cho vào đấy ngăn đấy đoạn đấy dưới này anh em xếp bên dưới này xe chở cát sỏi đứt gọn vào vào một chỗ tí nữa các chị em được quân lên thì dưới này thì à, anh em vẫn à, chở vẫn cứ chở mọi người chở vẫn chở và người làm thì vẫn cứ làm Để nó nhanh ấy gian tới là bà con là vào gặt đi trước đi đỡ vướng nhau sang bên này này cái bao mà bao mà lúc nãy lấy xong thì ờ, chị em phụ nữ nó ấy ở trên đấy anh em cầm đúng theo nó vứt hết, hết sang này này vâng. Thế là cầm cái bao ờ, trống này này đấy thì mình mang xuống để đấy tiếp tục bao nó cầm này đi rồi đúng không bao nó thì em xếp xong cho vào đúc vào bao lại đi chở tất cả buổi chiều đi ờ, mình cũng đã đổ được một đoạn rồi với anh chị nha đó sau khi mà vừa vận chuyển từ dưới lên anh em ờ, vừa vận chuyển này vừa đảo vừa này vừa đổ luôn may là có em này là cái chuyên gia đi ờ, đổ bê tông vừa rồi là về là làm nó cũng nhanh ngày mai là tiếp tục là hai thôn khác thay nhau cái bên này là sẽ nghỉ ngồi ngồi các lại thay và luôn luôn là túc trực để có em em bí thư em tủa đưa ba mét mấy ba mét mấy là mình phải có ngăn này hết của vâng, anh chị này. tối mình sẽ bảo bà con là châu bò là mình cố gắng đi vào mép bên này không được đi ờ, vào đây là nó hỏng đường này là, là mất bao nhiêu công bà con đảo rồi quân rồi tại thì ờ, trời đang u ám rồi khả năng là mưa rồi kia những cái kia ờ, dạng mây sương nó bao phủ rồi Thank you. Đấy, mình sẽ dùng đoạn này mình sẽ rùa mình sẽ xếp dọc dọc hết cái này các anh chị nhé rùa dọc hết đâu mình đổ đấy ở trên mình đổ xuống có thể mua làm đá quá chút còn gốc này nó khô khô là phải kẻ <clears throat> Kẻ cho nên nó bám bánh nó Lên là mưa là trơn Vạch cứ vạch chéo chéo này Để bao nhiêu xe nó lên nó, nó lên dốc ấy. Còn nó bằng bằng thì không sao Mà cái đoạn dốc là phải đây <laughs> là đoạn cua cua mà vào tay áo ấy. Yeah, phải đeo ủng vào để đảo Ờ, cho sôi ô Có gì hết cho Vừa sỏi với đấy Đẹp Ờ, Ai nè bí thư đoàn là phải đi ờ, đầu gương mẫu và con ấy được đấy đeo ủng đeo nước này là, là nó không bị si ăn chân có nhiều nơi làm là không có ủng đeo ấy. À, đang bắt đầu mưa rồi Nhỏ rồi không có lời mà quất ta con rồi tuổi nó nay bao nhiêu tuổi rồi em ấy. hai tư hai tư à ồ đi thư đoàn được lâu chưa bốn năm à bốn năm à, à. lâu hơn rồi vừa con gì chưa đấy vừa con gì chưa vợ rồi ạ đây là được mấy cháu rồi hai cháu mà à hai cháu một trai một gái à, hay là đều hai trai hết đều hai trai anh anh già để con trai ờ, vất vả đấy sau này tìm đất cho nó là cưới hỏi nó mất bố nó năm sáu con bò làm nhà lấy vợ cho nó <laughs> đúng không chỉ để con gái hay hơn đúng không để con gái có lợi ấy lấy ví dụ mình lấy một người vợ trên này thì mất mấy con bò ba con anh ạ ba con bò cả vâng đây là mỗi con là 40 ờ, triệu ba bốn mươi hai à, à? à đấy à đây là lấy vừa trên này cũng đắt đi nhờ cưới là một cô vợ không đơn giản Chính. <laughs> mọi người là ờ, hơi mưa nhỏ một chút để nghỉ đã Thôi đổ đây để đi nó ngấm nghe nó đảo. Có mối hả? Thôi nó ra, nó kia luôn, Do là trong quá trình làm thì à, thời tiết lại không ủng hộ bà con cho lắm hiện tại thì sương à, đang bắt đầu rơi và mưa cũng đang bắt đầu rơi rồi nên là bà con đi mua cái tấm ni lông này về để để để mà che đường đỡ hỏng và có lẽ mình cũng bảo mọi người là xuống xuống nghỉ thôi mình không không ờ, làm được nữa mưa này nó có chở được may chở được sỏi cát này còn chở lên được không nghề nào làm nốt cối này chỗ cái đấy cho cho nó nốt cối này xong mai ờ, anh em này tiếp tục tiếp tục uh, cái con đường tấm lòng vàng mang tên mình sẽ thể con đường mạnh thường quân đặt tên con đường cũng là cái dấu ấn của lần đầu tiên mình làm đường bây giờ hiện tại là mưa khá là to luôn đang rơi hẳn luôn nên là bà con ở đây rất là cẩn thận mình cũng bảo là cẩn thận là làm đường cho bà con chứ không làm đường cho riêng bản thân mình trưa thì nắng rồi chiều về nữa, mưa trên này thì à, nắng mưa thất thường lắm trên vùng căng trải của anh chị ở xương bắt đầu à, mở dần này đó là con đường đây đã được một một chút rồi mình cố gắng là thôi bảo bà con đảo nốt cái cối kia để mình làm nốt cái gì mai mình lại tiếp tục nó đỡ mưa đỡ hỏng và đoạn nào dốc dốc thì mình mới làm cái gờ gờ nó mình vạch vạch nó cho chéo vuông chéo ấy. để xe nó chống ờ, trơn trượt lên dốc còn nó phẳng thì thôi nó làm nốt cối này đi anh em làm nốt cối này xong là nghỉ nếu mà nó không mưa thì mình lại tiếp tục được nó lúng một chót chết chân nó rơi không được nóng mình đâu đã dạ, của nó của của nó mấy cục hồi cháu nó chết của nó nó dạ, của nó tại dạ, thì xương ờ, xuống rất là dày luôn các vâng anh chị ạ dày đặc luôn màu trắng toát cả bàn nằm trong một cái à, làn à, xương màu trắng toát cuối đổ có lẽ là cũng à, khó đổ nắng đổ tiếp được Đấy như loại này khô khô là tốt này đúng không? Luôn. Tốt hơn nó đông nữa. Chết bê tông nha. Kìa. Yeah con ở dưới kia thì à, vẫn đang à, tiếp tục chở nhé các bạn anh chị nhé Đấy, những cái đoạn chở thì thôi à, mình cũng không ghi hình nữa tại vì là mình phải tập trung ở đây để bảo bà con đổ làm sao cho nó nó vừa và Giang cũng nhận được một số comment của các bạn anh chị là mình nên đổ một C xi ba cát 5 sỏi cũng được à, có người thì là một uh, xi 2 cát 4 sỏi hiện tại thì Giang đang đổ với cái mức lượng là một uh, xi 2 cát và 4 sỏi Đấy, theo như bao mình đong bao à, như này luôn thì uh, cũng có em uh, vừa đổ đường bê tông của nhà nước xong thì em có làm nên là cũng, cũng biết một chút đổ bê tông thì cái đoạn này, này nó, nó bắt đầu khô dần rồi các anh chị nhé Chắc có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được khép lại cái video của Giang là buổi uh, chiều ngày hôm nay ở đây để tiếp tục ngày mai màn nắng thì mình lại tiếp tục uh, ghi hình lại cho ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết là bà con vừa chở vừa đổ Đó. và vừa san mặt bằng luôn để thứ nhất là công trình này là mình muốn làm cả cái bản này đoàn kết lại là bà con cũng rất là nhất trí và hứng khởi khi làm thì mưa bà con tự đi mua cái ni lông này về để che chắn con đường đó có lẽ là giang cũng ờ, phép được khép lại video của giang buổi chiều ngày hôm nay ở đây có lẽ là giang xin hẹn các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo tiếp tục cập nhật tình hình làm con đường bê tông mang tên tấm lòng vàng cũng như là mang tên mạnh thường quân quý các bạn chị nào đã ủng hộ đóng góp cho bà con ở thôn ờ, bản háng trắng lư nhé các ba anh chị nhé huyện mù căng trải tỉnh yên bái giang dạ, xin chào tạm biệt các ba anh chị cùng toàn thể mọi người xin chúc các ba anh chị cùng toàn thể mọi người là xem video vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công hơn trong cuộc sống xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các ba anh chị ở video tiếp theo